Nani? Ê, ê, trước mặt có miệng kìa Rồi, xong. Con Nhi nó hẹn mình lên đây, rồi nó đâu mất tiêu rồi Ủa, cái con nhỏ này kỳ ta Thường là mình xin nó vào là nó cho liền Nay nó bất bình thường vậy <laughs> Nó mời Nani? Ê, con kia, làm gì nãy giờ Tao xin mà mày không cho tao vào Ủa, còn anh bạn này là ai? Từ nay chắc tao Ông bạn tên gì vậy? Tôi là người yêu của Nhi Ừ, cái tên đọc lại dữ trời Bạn gì ơi, bạn họ Ni, tên Nhi hả? Là người yêu của tao hả tao có nghe nhầm không mày có hồi nào sao tao không biết hôm qua mày mới than với tao mà mày không cần biết là tao quen khi nào như từ bây giờ thì mày hạn chế chơi game với người yêu của tao đi à không chơi luôn thì càng tốt ông cứu nội ơi cái này là mày nói nha gì ơi chiều tao qua nhà mày chơi sẵn mày chỉ bài tao luôn nha mày chỉ nói là không được chơi game thôi đó được rồi đấy sun người yêu tao không thích vậy rồi mày đừng có làm khó tao nữa ừ nay mày quát cả tao luôn lúc trước vợ mày quen ai có bao giờ mày quát tao đâu tao tao xin lỗi Thôi nể tình mày là bạn thân của người yêu tao Mày nói tiếng nữa là tao biến mày thành con bét luôn bây giờ nè Đâu mày biến thử tao xem Mày đếm từ 1 tới 3 đi 1 2 3 Sao tao chưa thấy gì hết vậy Cái thằng trẻ ngé này Tao đâu phải anh hùng cũng đâu phải là siêu nhân Vậy mà cũng có thần tinh nữa Cái thằng này mày được lắm Được rồi cô chơi chẳng cố với Nhi ơi, mày nhớ sau này không có tao, mày không có được buồn nữa nghe chưa? Mày ít tức khuya lại nha, xem mấy cái buồn buồn ít thôi, Mày khóc là tao không có võ mình nín được nữa đâu đó Từ giờ có người canh mày ngủ rồi Không có còn tao nữa Mày bớt sợ ma đó nghe chưa <laughs> Với lại tao Mày bớt lo chuyện bao đồng đi Người yêu tao biết phải Ê, Cái thằng vô duyên này tao đang nói chuyện xíu xíu vô mày Khi nào hết giãn cách Gọi tao qua nhà mày chơi Tao biết rồi Mày không cần phải lo cho tao vậy đâu Nhi ơi Mày có keo chưa Tao lên cho keo mày nè Tao để xu đây luôn nha Có gì hồi nó bắn tao Mày hồi xin cho tao đó Nhi ơi mày có giáp chưa tao mua giáp tao để sẵn ở đây nha mày để đó đi tí tao qua lấy nhi ơi mày có có người yêu rồi mày ơi mày kêu hoài vậy tao bị quên sự hiện diện của mày ở đây rồi dạ anh hai xuân em có trong nhóm nha anh mày biết vậy là tốt đó xuân em có như lúc trước mày nói với tao chuyện gì vậy? tao nói với mày rồi sao mà tao quên được tao luôn chờ đợi mày vậy tại sao mày có nghĩ đến cảm xúc của tao không trước giờ mày nghĩ tao quan tâm mày chỉ là bạn thôi mày có nghe câu thiên thần hay ác quỷ không thiên thần gì cả thế giới mà diệt đi mày Còn ác quỷ thì vì mày bỏ cả thế giới ừ, Được lắm Xuân Mày nhớ những gì nói đi Tao hận mày Tao không muốn gặp mày nữa Tao hận mày Tao không muốn gặp mày nữa Tao hận mày Tao hận mày làm ngơ luôn con bản thân không biết hôm qua nó có giận mình không à, nó mày chắc nó không có giận mình rồi ừ mình cứ đi lộn nhóm không ta alo mọi người ơi anh đi lộn tém rồi mọi người chơi đi nha <laughs> xin lại mới được nhi ơi mày có nhớ tao không không mày tao nhớ thằng khác rồi cái thằng nào mà nó xui dữ trời nay tao không được vui mày ơi như tao thất tình rồi có nghe nhầm không nay con nhi thất tình mày làm bạn tao hơi bị lâu rồi đó nha xui mày có muốn tao hát tặng mày một bài cho vui không ờ mày hát tặng tao một bài đi đang buồn nè à, đêm năm. mơ ngày gặp ác mộng luôn tao chưa có hát xong mà thôi thôi nghe mày hát tao muốn trầm cảm nặng mày nói sao á tao hát con nốt một mà ừ, mày làm nhiệm vụ chưa vô làm với tao ok vô mày Ê Nhi, tao gánh mày top 1 Hết dịch mày chở tao đi chơi nha Bây giờ luôn nè Ừ, bộ y tế xin thông báo ừ, Tao quên, tao nôn gặp mày quá mà Tao cũng nhớ mày nữa Có thật không? Nói xạo là đồ con chó gâu gâu Thằng này mày giỏi chọc tao thôi Xuân mày lên trên đó đi Ngồi làm nhiệm vụ Mày ở dưới nhớ cứu tao nha mày Tao đứng đây sẵn rồi nè Tao nhảy xuống là mày cứu tao liền nha Ây da Ủa mày đi đâu rồi Tao sợ mày không có máu Tao đi ăn nấm cho mày nè Ê ê ê trước mặt có miệng kìa Rồi xong Cưới luôn em ơi Úi giời, nay con nhỏ bạn thân mình Nó xịu bom dưới trời Hello Trời trời trời Tới công chuyện với tao rồi Ê mày Nhỏ kìa Sao mày kích tao <laughs> Tao nói tay Ừ Ở đó có cái nút xác nhận luôn Mà mày xì ba mời tao Mày có chuyện gì không Ủa bộ Có chuyện gì tao mới mời mày được sao Tao lấy lạ mày ơi Thường ngày tao mời mày chứ mày có mời tao đâu thì bữa nay tao có chuyện muốn nói với mày Thôi mày im đi Mày khỏi nói Tao biết mày định nói gì rồi Mày biết tao muốn nói gì luôn Mày kiếm người yêu cho tao chứ gì Đúng là anh em tốt của nhau Tào lao Sao mày chửi tao Không biết để tao nói cho mày nghe cái đồ tà lanh tà lạc à Ờ thì mày nói đi Có hàng nó của tao Thằng đó nó chắc nó bị đuôi á Mày quen một chục thằng Không có thằng nào chịu được tính của mày hết trơn á Mày có nói quá Tao chỉ nói hơi nhiều một xíu Cọc một xíu ghê ghen một xíu với Để bị xàm một xíu Có thằng nào mà chịu được tính của mày ngoài tao đâu Xuân, mày nhớ nhỏ nhỏ thôi Thằng đó đâu, mời cho tao biết đi Đợi tao chút anh chào em nha Thằng kia tao chào mày nha Ừ ai tên kia trả lời kìa Ở đây có Sun không à Tao nói mày á Tao nói mày kìa Anh thông cảm bạn em nha Tại nó Không sao Em suy nghĩ đến đâu rồi Chịu làm người yêu anh chưa Có người yêu rồi Tránh ra giùm Là thằng nào Là tao nè Ơ mày nói gì vậy Sun Ờ à, thì tao Mày biết là tao chờ câu nói này lâu lắm rồi không Tao không biết gì đâu nha Tao chỉ không thích thằng đó thôi đi Jun, nay em rảnh không? Phụ anh cái này tí Thôi, em bận lắm Em còn phải đi kéo gành cho mấy em gái của em nữa Em bận thì anh rủ người khác Anh định nhờ em quay cái video ấy Ủa, mà anh nhờ em chuyện vậy À, vô huấn luyện kiếm gái Tron nhí mà em hết bận rồi anh ơi em hẹn lại hết rồi ủa nãy em nói hồi nãy là anh nghe nhầm đó nay em rảnh lắm em không có leo ganh anh muốn quay mấy cái video cũng được hết trơn á vái trưởng anh thấy em là lên sun ủ hơn là sun gầm cầu nữa có đâu thôi vô huấn luyện nha Quá trời gái xinh luôn Jun ơi Sao em thấy toàn trai không vậy Cô này là của anh Cô này cũng là của anh luôn ấy gái xinh Gà gà gà gà Thả tim nè Một trái tim siêu to bự luôn À cô này nữa nha Anh Rồi cô nào của em Hồi nãy giờ cô nào anh cũng gã hết trơn rồi Gái xinh quá Jun ơi Anh anh có cô gái mặc áo đỏ ngắm anh nãy giờ kìa Thấy nhiều quen quen Em gặp đâu đó rồi á Em xem anh này Jun À Chị Diệu gì Diệu nha anh ơi Thôi hồng bét rồi xuống ơi Em ơi tha cho anh đi Nhịp điệu nhịp cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha tắt nhạc rồi cái gì mà cha cha cha hoài vậy này em yêu đời lắm chị ơi ừ tao biết mà từ nay hết ngủ gầm cầu rồi nên vui chứ gì chị hai được cái nói đúng ơi cô gái kìa em gì ơi em làm người yêu anh đấy rồi người yêu em anh bị sao vậy chị hai Mét vợ anh xuống đi chị Vợ đâu ra nữa mà mét bị vợ bỏ rồi Chị hai im nha Dạ dạ dạ dạ Chị hai xin lỗi Út nghe Biết đều đó Em bỏ qua đó nha Ui anh Xuân oai vậy Anh mà ho một cái là chị hai không có dám nói gì hết Em ơi em có người yêu chưa Ôi là trời anh bị ngáo hả Bị bà bỏ rồi sáng hay gì Không thấy em đang ghép đôi với người yêu em hả Người yêu em hả anh Em có tin anh ho một cái là người yêu em bỏ em không Đâu em ho chị coi thử coi Nói là làm liền <laughs> Alo bộ y tế xã hả Cho em xin khai báo Chị dạ. hai Ôi <laughs> đếm mau ngày xuân đi qua Dạ quá chấp luôn Thay robot coi có ai mời mình chơi không à, Thì mọi người cũng thấy rồi đó Mình cũng khá là nhiều người mời có thằng bạn cứu tinh Trọng ơi tao thương mày quá Tao đứng nãy giờ không ai mời Có mình mày mời tao à Không có đâu anh Anh Tùng lỡ bấm nhầm mời anh đó À đồ tổn mày chơi kỳ mày Mày thấy có thằng nào chơi với gái mà dám mời mày không Tao có làm gì đâu Vợ của mày hỏi tao mới trả lời chứ bộ Mày với em gái của mày chơi game đi Tao đi ra Mày đi đâu vậy thầy mày nói mày không cho tao chơi chung Tao đi rủ em gái của tao vô chơi mày Thôi thôi mày rủ vợ tao vô là chết tao á Mày ở đây chơi với tao tao nha Xuân Mày biết vậy là tốt rồi đó Anh Xuân vào gánh em nha Anh Xuân mà bắn thì top 1 thôi Anh Xuân này anh nói là phải gánh em đó nha Wow, anh Xuân bắn cái top 1 thêm số bé phía sau luôn Tại nãy anh mất mạng tí, anh vô cái nó có top luôn Thấy địch mà chạy vô tuần dầu ngồi trong rỗng chi vậy Tao bảo tổng lực lượng thôi chứ bộ Mà quân địch nó đông quá chị Cơ hội cuối nha mày Rồi rồi, vô đi Mày leo ranh mà mày đi đâu vậy Xuân Địch nó dí tao mày ơi Anh lại đây với team đi Xuân Anh Xuân sơ mai quen Ê xuống có keo chưa? Cho tao hai trái mày Tao không có trái, tao có quả không à Ơi là rồi, cho tao đi Nè mày Em ơi, keo chưa? Dạ anh chưa có Anh cho anh Tao tức cái lòng ngực thiệt chứ Tụng Tụng Mày có tay cầm không Cho tao cái mày Ừ Thằng này mày dám thả tim cho gái hả Anh xuống. Hết hồn con nhỏ này Anh làm gì vậy Anh đang định coi Tụng thả tim cho gái kìa Ủa mày tới công chuyện với tao <laughs> Tao không có mách bẹo mày đâu nha Tao có bằng chứng rồi Tao nói thôi hả à. Ai đâu Ê chết tao gọi Cứu tao Cứu tao mày ơi Được không? Sao mày lại hỏi tao vậy? Nếu mày còn nghĩ tao là bạn thân của mày thì mày đừng chơi chung với Moon nữa, tao xin mày luôn đó Sun. Tao chỉ vô tình gặp Moon trong huấn luyện thôi. Tao nói rồi đó, tao biết mày cũng độc thân lâu rồi, sao mày không kiếm người khác quen đi? Tao không muốn sự ràng buộc. Chứ không phải là vì mày chờ người ta sao? Người yêu cũ mày xin tao vào nè. À quên, con Moon tao chỉ gãi nó chơi thôi. Thích thì bỏ, không ấy mày thích thì tao nhường lại cho mày đó. Mày. Tao thì sao? Mày quá hiền rồi Sun à. Chào anh nha Sun, người yêu cũ. Cũng cảm ơn mày, vì nhờ có mày tao mới quen được mày. Anh thiệt là khờ quá mức rồi đó anh Xuân Tôi chỉ mới nói vài lời ngọt với anh thôi Thì anh đã siêu lòng với tôi rồi Từ ngày mà em gọi bỏ tôi Em đâu có biết là cảm giác của một thằng lị là như thế nào Em quen tôi lúc nào em cũng thấy anh cười lắm đúng không Có bao giờ mà em thấy nước mắt của một thằng đàn ông chưa Cứ về đêm á Bạn tôi ngủ vào chơi game Em biết cái cảm giác mà vừa chơi mà nước mắt nó cứ rơi Tôi cố gắng tôi quên đi em Bây giờ em quen ai cũng được Em thương ai cũng được anh chúc phúc cho em Thôi anh đừng nói nữa Hai người chơi đi, tôi ao À, tao quên, mày chờ đó đi Bi Anh giữ mãi trong lòng